nếu như chúng ta muốn sao ạ à? trở nên thành công và giàu có mau chóng gia tăng thu nhập chúng ta phải có 8 cái kỹ năng này nha anh chị ha kỹ năng đầu tiên là kỹ năng vua kỹ năng này kia nghĩ là kỹ năng vua vì nó là kỹ năng tự học tự nghiên cứu muốn gia tăng thu nhập bắt buộc anh chị phải trở thành chuyên gia phải gia tăng cái giá trị của mình lên muốn gia tăng giá trị của mình lên thì không có cách nào khác là phải học kỹ năng kinh nghiệm và kiến thức nhớ 3 k nha anh chị học là học 3 k thứ nhất là kiến thức là k thứ nhất kỹ năng là cái k thứ hai và kinh nghiệm là cái k thứ ba ví dụ là làm sao bây giờ tôi muốn quảng cáo facebook để tôi gia tăng về thu nhập bán hàng của tôi đi mà facebook bây giờ khó quá khó quá tốn tiền quá khó quá trong đầu chúng ta nghĩ khó chúng ta không học được đâu nhưng mà nếu như người nào mà khó làm sao à? có kỹ năng vua là có kỹ năng tự học họ sẽ nghiên cứu bằng kiến thức để mà quảng cáo facebook như thế nào rồi kỹ năng chạy quảng cáo như thế nào và tôi cần làm bao nhiêu lâu để tôi có được cái ca thứ ba là kinh nghiệm chỉ cần sở hữu được ba cái này thì bất kỳ cái việc gì anh chị cũng đều giải quyết được hết không có gì khó chẳng qua là có chịu học hay không do đó kỹ năng vua là kỹ năng tự học là kỹ năng quan trọng nhất của chúng ta kỹ năng thứ hai là kỹ năng đắc nhân tâm thấu hiểu thấu hiểu tính cách của chúng ta mạnh ở đâu yếu ở đâu người khác mạnh ở đâu yếu ở đâu để làm gì để dung hòa biết người ta như thế nào khác biệt của mình với người ta như thế nào để mình dung hòa cái sự khác biệt này cái người thành công á là cái người có khả năng đắp nhân tâm ai cũng quý mến ai cũng thích bởi vì người này có khả năng đọc được tính cách của người kia và hiểu tính cách của mình nên dung hòa và hòa hợp cái kỹ năng thứ ba là kỹ năng giao tiếp về hoạt ngôn nha các anh chị nha kỹ năng giao tiếp và hoạt ngôn nhiều người có lợi thế chẳng qua là sao ạ họ có kỹ năng giao tiếp tốt các anh chị thấy chính thành không ạ à? Kính Hành bây giờ tổng tài sản có thể là lên tới ngàn tỷ rồi mà tất cả đều nhờ tới cái gì cái miệng có đúng không anh chị cái thứ tư là kỹ năng đàm phán thuyết phục ra kinh doanh ra buôn bán làm cái gì đó chúng ta đâu phải đàm phán và thuyết phục và mỗi ngày chúng ta đang đàm phán thuyết phục với chồng của chúng ta với con của chúng ta con ơi ngoan đi học giỏi đi ba mẹ cho cái này con ơi ráng dậy sớm đi cho cái này làm cái này đi thì mình ta đang đàm phán và thuyết phục con của mình và chồng của mình rồi sếp của mình rồi đồng nghiệp của mình rồi khách hàng của mình đối tác của mình có nghĩa kỹ năng này nó rất là quan trọng nhưng mà thắng hay thua lời hay hại nó phụ thuộc vào kỹ năng này rất nhiều kỹ năng thứ năm là kỹ năng bán hàng đây là một trong những kỹ năng bắt buộc muốn có thu nhập cao chúng ta phải có kỹ năng tốt và hàng ngày chúng ta cũng đang bán hàng đó các anh chị chúng ta đang đi làm là bán thời gian công sức kiến thức kinh nghiệm thời gian của chúng ta cho sếp của chúng ta hoặc shop của chúng ta muốn có nhiều tiền ông ta cũng phải đi bán hàng cho khách hàng ha à, các anh chị ha bán hàng á, nếu như là một người chủ doanh nghiệp sẽ phải bán cho ba đối tượng này bán cho đối tác sự uy tín bán cho khách hàng chất lượng và bán cho nhân viên của mình tầm nhìn có nghĩa là cái việc bán hàng nó luôn luôn xảy ra nhiều người ngại cái việc bán hàng lắm sợ việc bán hàng lắm đặc biệt là những công việc mà công nhân nhà chức viên chức này kia giáo viên hoặc là bác sĩ này kia họ rất là ngại cái việc bán hàng và họ sao chọn những công việc ổn định nhưng thực ra họ vẫn đang bán hàng tại sao có những người có thu nhập là bác sĩ có thu nhập cao hơn tại vì ta mở thêm phòng riêng phòng mạch riêng hoặc là cô giáo muốn đi sao ạ à? à, kiếm thêm thu nhập thông qua cái việc bán hàng bán thời gian của mình kiến thức của mình nên cái việc bán hàng nó đang hiện diện ở khắp mọi nơi và muốn tăng thu nhập bắt buộc phải giỏi bán hàng cái thứ sáu là marketing marketing á, là sao các anh chị marketing á, nó có rất nhiều khái niệm nhưng hãy quên nó đi chỉ cần nhớ marketing là gì marketing là thu hút khách hàng tiềm năng ha các anh chị ha thu hút khách hàng tiềm năng làm cái gì làm cũng phải hút khách hàng về rồi kỹ năng thứ bảy là đào tạo và nhân bản các anh chị muốn phát triển hệ thống kinh doanh của mình muốn muốn là sếp bên dưới mình có nhân viên thì mình phải biết được kỹ năng đào tạo để làm sao họ làm được công việc giỏi giống như mình để mình thoát ra khỏi khi mình lánh mình đào tạo một dạng những người lính thì mình sẽ lên làm sao à lính tướng nhưng bây giờ mình có khả năng đào tạo một dàn tướng giống như mình thì mình sẽ lên làm đại tướng mà lại đào tạo một dàn đại tướng mạnh giống như mình thì mình sẽ lên làm thượng tướng nha anh chị do đó mình muốn nhảy lên cái cấp cao hơn mình phải biết cách huấn luyện đào tạo cấp dưới nó lên mạnh như mình giỏi như mình rồi lúc đó thì mình mới được nâng cấp lên rồi kỹ năng 8 là kỹ năng lãnh đạo đội nhóm các anh chị sẽ thấy là cùng công việc với nhau nhưng cái người lãnh đạo lúc nào thu nhập họ cũng cao hơn tại vì họ sao ạ à? họ quản lý nhiều hơn thông qua cái việc lãnh đạo người lãnh đạo có thể không giỏi như là nhân viên nhưng người ta biết cách điều phối người ta biết cách đào tạo và lãnh đạo làm sao để cho người lãnh đạo là cái người làm sao gây ảnh hưởng và làm sao à? tạo cho mọi người coi như là thu hút nguồn lực của tất cả mọi người một mình ông ta không làm được nhưng ta sẽ biết cách thu hút tất cả nguồn lực của tất cả mọi người đi chung về một cái hướng cùng một tầm nhìn cùng một mục tiêu để tất cả mọi người hỗ trợ nhau tạo ra một cái kết quả khủng nhưng mà tất cả mọi thứ nó đều nhờ vào lãnh đạo nha nhờ có người lãnh đạo đó điều phối thì tất cả mọi người mới chung tay góp sức tạo ra một cái kết quả khủng được thì đây chính là 8 kỹ năng thu nhập cao nha các anh chị ha